Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021, tức ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày kỷ tỵ hôm nay là Đinh Mùi, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. 1. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay nhờ có lục hợp nâng đỡ, người tuổi Tý trong ngày chủ nhật này có thể sẽ có được những sự thăng hoa trong tình yêu, vợ chồng yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, mọi hiểu lầm đều có thể được hóa giải khi hai người chia sẻ cho nhau mọi nỗi niềm. Thiên tài che chở, người tuổi Tý có thể gặp may mắn về tiền bạc khi bạn có thể tăng cường thu nhập thông qua một giao dịch, thỏa thuận thành công nào đó. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn vẫn là nên hết sức thận trọng với các rủi ro tài chính. Thổ thủy tương khắc cho thấy sức khỏe của con giáp này không tốt như bạn đang nghĩ. Những lúc căng thẳng thì tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi, cứ tạo thêm áp lực cho mình bạn không thể nào đủ tỉnh táo để xử lý những việc quan trọng của mình đâu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. hai, Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu bị tỷ kiến tác động nên gặp không ít khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Có thể là đồng nghiệp gây cản trở trong công việc vì ghen tị với thành công của bạn, cũng có thể là người thân ngăn cản khiến bạn mất hết tinh thần làm việc. Trong ngày hôm nay những cảm xúc tiêu cực của bản mệnh có thể khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng. Đừng quên rằng mọi việc tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn đối xử, nhìn nhận cuộc sống. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của người tuổi sửu không được ổn một phần lớn là do nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy biết buông bỏ những thứ không cần thiết vì chúng sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ áp lực và căng thẳng hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Ba. Tử vi tuổi dần. Chính quan xuất hiện, tương trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi dần rất nhiều. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao, lại có khả năng lãnh đạo khá tốt, có thể đào tạo trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Người tuổi dần nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của mình tốt hơn nữa, cũng như tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai. Mộc khắc thổ, vợ chồng ở bên nhau nhưng có thể sẽ chẳng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Có thể vì chuyện con cái mà nảy sinh mâu thuẫn. Hai người nên ngồi lại với nhau và bàn luận để tìm ra cách giải quyết thì sẽ tốt hơn là tranh cãi rồi chẳng đi đến đâu. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi, 4. Tử vi tuổi Mão, trong ngày chủ nhật này có sự xuất hiện của thiên quan, người tuổi mão có một ngày cảm xúc đan xen. Bạn bối rối giữa những luồng suy nghĩ khác nhau về công việc, chuyện tình cảm cá nhân, hiệu suất công việc cũng vì thế khó mà ổn định được. Điều quan trọng nhất là dành rẽ giữa những vấn đề này, đừng để chúng làm đảo lộn công việc và cuộc sống. Đây cũng là ngày mà bạn không nên chút hết lòng mình với những người ưa đố kỵ, họ có thể hãm hại bạn trong khi bạn không để ý đấy. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi mão không thực sự suôn sẻ, có những rắc rối nhỏ bạn nên sớm giải quyết, chứ để chúng thành vấn đề lớn khiến hai người ngày càng xa nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi, năm, Tử vi tuổi Thìn, trong ngày chủ nhật cuối tuần này, Sửu Thìn tương phá báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn trong ngày này có phần xa sút. Có kẻ tiểu nhân đang tìm cách phá hoại tình yêu của bạn. Tình cảm gia đình bị dạn nứt khi mà các thành viên không đủ quan tâm và thấu hiểu nhau, thay vào đó lại tin lời người ngoài hơn người thân của mình. Kiếp tài xuất hiện dẫn đến công việc của người tuổi này cũng không mấy suôn sẻ. Nếu làm lãnh đạo, con giáp này có thể nhận ra rằng cấp dưới đang có nhiều bất mãn với mình. Hãy thử tự kiểm điểm bản thân trước khi nổi nóng. Người làm công ăn lương cũng dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp do đôi bên không đưa ra được những ý kiến thống nhất. Bạn hãy thử cởi mở hơn trong tư duy và nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau xem sao. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ, Hôm nay sử vị bán hợp, đường tình duyên của người tuổi tỵ khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, những chú rắn độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Chủ động theo đuổi tình yêu, bạn sẽ thấy mình đúng đắn khi nếm trải hạnh phúc ngọt ngào. Chính ấn cho thấy con giáp này có sự say mê và cống hiến hết mình đối với công việc. Bản mệnh không quá quan tâm đến việc mình có phải chịu thiệt thòi gì khi bỏ cả thời gian cá nhân ra để làm việc hay không mà chỉ mong rằng công việc mình chịu trách nhiệm được hoàn thành đúng theo tiến độ mà thôi người tuổi tỵ dành nhiều thời gian cho công việc nhưng vẫn không quên sắp xếp để ở bên người thân, gia đình. Hôm nay, may mắn không chỉ dừng ở chuyện tình cảm lứa đôi mà còn xuất hiện ở cả chuyện gia đình nữa. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân, bảy, tử vi tuổi ngọ. Sửu ngọ tương hại, người tuổi ngọ có thể gặp nhiều rắc rối do thị phi bù vây. Những lời đồn đoán khiến cho con giáp này phải gánh chịu những áp lực vô hình song có sức sát thương rất lớn. Điều này khiến bản mệnh có thể chút giận lên những người thân thiết vì không giải tỏa được cơn bực dọc. Con giáp này không kiểm soát được những cơn nóng giận của mình và gây tổn thương cho người mình không bao giờ muốn tổn thương. Thiên ấn cho thấy mặc dù tâm trạng rối ren vì tình cảm không như ý song người tuổi ngọ vẫn có thể không làm ảnh hưởng đến công việc. Bạn dồn sức vào làm việc để quên đi những chuyện buồn và giành được những thành quả nhất định sau bao cố gắng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mùi, Dần, 8. Tử vi tuổi Mùi, Tử vi hôm nay do ảnh hưởng của cục diện sử mùi tương hình, người tuổi mùi có phần tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai cả. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như không chịu suy nghĩ kỹ càng. Con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Tỷ kiến nhắc nhở người tuổi mùi cần học cách suy nghĩ khiêm nhường hơn. Nếu bạn cứ cậy mình tài giỏi, tự cao tự đại thì có thể hôm nay bạn sẽ nhận được bài học cho những hành động nông nổi của mình, sai lầm khó lòng có thể bào chữa được. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, Tị, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, trong ngày hôm nay, thương quan xuất hiện trong tử vi chủ nhật này của người tuổi thân nhắc nhở con giáp cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, tập trung hơn để không xảy ra sai sót. Lơ là và thiếu cảnh giác, bạn sẽ dễ đánh mất phong độ của mình trong công việc. Hôm nay bản mệnh còn được nâng đỡ nhiều trong chuyện tình cảm. Thổ sinh kim, nếu còn độc thân thì hôm nay chính là cơ hội để bạn tìm thấy một nửa cho mình. Hãy mạnh dạn tham gia các buổi hò hẹn với bạn bè, biết đâu bạn sẽ gặp định mệnh đời mình ở đó. Người có đôi tuổi thân có một ngày ngọt ngào bên người ấy. Hai bạn biết cách để sạc thêm năng lượng cho mình bằng bằng tình yêu ngọt ngào như mật, dành cho nhau thêm nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất, 10. Tử vi tuổi Dậu. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu dễ tạo lập được uy tín dựa vào kinh nghiệm sẵn có của mình, nhờ vậy bạn có thể được mọi người xung quanh kính nể. Nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh có thể đưa ra những kế hoạch có lợi cho tập thể. Thực thần xuất hiện trao cho bản mệnh nguồn tài lộc dồi dào, nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì không khó để thu nguồn lợi lớn về cho mình. Nhạy bén nhìn nhận thời cơ, quyết đoán đưa ra lựa chọn và kiên định với mục tiêu mình đã định, bản mệnh sẽ không thấy hối hận vì những quyết định của mình. Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của người tuổi dậu dần khởi sắc. Sẽ có người giới thiệu cho bạn người tâm đầu ý hợp với mình. Đừng quá bài xích việc giới thiệu, mai mối nhé, biết đâu nhân duyên đang chờ đợi bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất, 11. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay sửu tuất tương hình cho thấy người tuổi tuất có thể gặp phải những điều xui xẻo. Con giáp này sẽ tự rước họa vào thân vì tự tin thái quá, cái gì cũng cho mình là đúng, đây chính là điều mà bạn cần phải sửa đổi trong tương lai nếu không muốn rước thêm tai họa. Trong công việc cần bình tĩnh, cẩn trọng, đừng lúc nào cũng vỗ ngực tự tin rằng mình có thể làm tất cả mọi điều vì bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai. Nên khiêm nhường hơn, cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao. Kiếp tài xuất hiện khiến cho các cơ hội kiếm tiền của con giáp này tưởng chừng đã đến trong tầm tay thì lại vụt bay mất là người hay do dự, thiếu quyết đoán sẽ khiến bạn phải ở đó tiếc nuối về khoản lợi đáng lẽ thuộc về mình. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Tử vi 12 con giáp nói rằng nhờ tam hội cục nên đường tình duyên của người tuổi hợi đang trên đà khởi sắc, đào hoa nở rộ, dấu hiệu cho thấy tin vui sắp về. Bản mệnh hãy nhìn kỹ vào mối quan hệ của mình, tự hỏi trái tim để thấy rằng mình cần phải làm gì sắp tới để giữ chân hạnh phúc lại ở bên chính quan nhập mệnh, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao giúp người tuổi hợi đạt được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Bạn nên tận dụng thời cơ và phát huy hết sức tinh thần sáng tạo của bản thân để đạt được những điều mình mong muốn. Bản mệnh đang đứng trước những cơ hội thăng tiến rất tốt. Người tuổi hợi biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng dốc hết sức mình để đầu tư vào con đường mình đã chọn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, sửu, tí,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 Thank you.